nhang thơm mi tấu trước án tiền thỉnh mời tiên chúa voi thèn nề ngự ở cảnh lâm tung rừng xanh ngăn ngót cửa thượng ngàn bát ngát xuôi thèn lạng sơn chuông ngự thành bàn tay cầm đàn tinh hát vàng núi rừng tu tiên khi dùng công pháp chỉ phép nghiêm màu ta quỷ sợ sơn tình voi phục hồ quy miền sơn động tay đàn miền hát khí âm dương khúc nghỉ nhạc điệu then danh thơ lừng lánh lưu truyền tiếng đồn vang trong miền lạng xương hồ màn hương đêm ಕೈ không con phen vào sơn cùng bích thì ai có mong tuy thì hữu duyên có phen sao cảnh nó tiên dù cho nước chảy đã mòn quán dù còn bao xa chúa về đồng muôn nhà kính phục nét phong tư nhất mực tại hoa nhật đương thời chúng lai ra từ sơn đồng cùng biết sân ai chúa của khôn vác đường nào đền mông tây cần mơ thì nó ơi